thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa mùa xuân đến mùa thu mùa hạ rồi mùa đông qua anh lang thang tìm em lạc lòng giữa dòng người thật tấp nập trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em mặc cho cơn mưa lạnh buốt đang rơi anh vẫn bước đem theo hy vọng cùng lời yêu thương giấc mơ xưa còn đâu một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớ trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi cầm cây bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẳm lòng anh mang anh sống với những ký ức nhạt nhòa ấm áp chẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui hay lúc gian anh sẽ mãi đợi chờ mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt xua tan đi giọt nước mắt vẫn vương trên mi nghẹn nào. vì anh đã quá yêu em mất rồi anh không thể sống nếu như thiếu vắng em cả cuộc đời anh mãi và anh viết lên lời ca từ trong số thẳm lòng anh mang anh sống với những ký ức nhạt nhòa ấm áp chẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui hay lúc mãi đợi chờ mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt xua tan đi giọt nước mắt vẫn vương trên mi nghẹn ngào vì anh đã quá yêu em mất rồi anh không thể sống nếu như thiếu vắng em cả cuộc đời anh mãi yêu mình em cả cuộc đời anh mãi yêu mình